Xin chào 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với điện tử à, Hải Tuân thì à, thưa anh em đây cho anh em hàng mới về cho anh em nhé hàng mới về để phục vụ à, dịp Tết Nguyên đán 2021 cho anh em đây cho anh em về rất là nhiều mẫu mới nhé đây là mẫu ví đổi bài Nhật này mẫu ví đen này Đấy. dạo này thị trường rất là khan hiếm đúng không anh em ít anh em mua được mẫu ví đen này đúng không ạ đây là mẫu ví đen máy móc motor Nhật nha anh em Đấy rất đẹp này ví còn mới nguyên 100 phần trăm rất là nhỏ gọn bằng lòng bàn tay hỗ trợ anh em chơi các bộ môn như liêng ba cây bài cào Đấy, đây là mẫu ví này rất đẹp phải không em kho của Tuân Macau mới về hơn 1.000 con ví để phục vụ riêng cái dịp Tết Nguyên đán này cho anh em anh em nào mà chưa có các dòng ví cáo đổi bài thì hãy liên hệ trực tiếp với Tuân Macau nhé đây cho anh em ví rất đẹp này nhỏ gọn chất liệu da thì tuyệt vời luôn máy móc thì hoàn toàn ok thì mình sẽ đi test thử cho anh em ví này mỏ này Đấy, rất là nhiều các dòng sản phẩm áo đổi bài à, áo đổi bài này quần đổi bài rồi à, điện thoại đổi bài tất cả các dòng sản phẩm cháo đổi bài nhé anh em anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp hotline 0844 17 từ quý 9 nha anh em đây là một con mỏ đổi bài để test cho anh em xem mỏ này thì à, anh em dùng thế nào Anh em sẽ sử dụng để gắn vào cổ tay này Đấy. mặc mùa đông ở ngoài miền Bắc thì sẽ mặc gắn vào cổ tay hoặc là trong Nam thì anh em có thể à, sử dụng và gắn vào cổ chân đây là những con mỏ đổi bài để gắn vào cổ tay cổ chân cháo đổi bài thì rất là ok Đấy, anh em nhỉ mình thiết kế thêm dây cho anh em anh em sẽ gắn nó vào cổ tay cổ chân để đánh Đấy, khi đeo trực tiếp vào cổ tay cổ chân đánh rất là tuyệt vời đây là những con mỏ cứng nhé. ngoài dòng mỏ cứng này ra thì còn dòng mỏ mềm đánh cũng khá là ok đây là 10 này anh em nhìn hút này 9 này trao đổi cho nhau rất là ok Đó. rất nhanh đúng không anh em đây là một con mỏ Đấy. mất chưa đến 0,01 giây sẽ trao đổi cho anh em ok Đấy. nút nhả bài ở đây anh em ấn là nó sẽ nhả đây đó quá là ok tiếp đến là dòng ví này ví nhật thì êm tuyệt đối luôn hàng chống ồn cho anh em đây kéo đổi êm chống ồn đó. em nhìn đúng khe đổi bài khe đổi bài này đây là miệng đổi bài đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái thích hợp cho những anh em nào mà công tác đi chơi xa này anh em mình mang ví đi vừa đựng tiền vừa đựng giấy tờ lại còn có thể uh, chơi bài bịp được thì cách chơi với những con ví này như thế nào mình sẽ hướng dẫn cụ thể anh em ở từng video lần sau cách chơi cũng rất là đơn giản thôi áp dụng bộ môn liêng ba cây và bài cào là hợp lý nhất nha anh em rất là ok đúng không ạ thì anh em yêu thích cái dòng sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo hotline trên màn hình hoặc là có gì thắc mắc hoặc muốn hỏi để giải đáp thì anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé thì uh, <clears throat> nhân viên bên mình sẽ trả lời anh em hoặc là anh em có thể kết bạn với Zalo này 0844 17 nhà Tuân Macau thì còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác à, về các dòng sản phẩm về à, kính này về máy đánh bài thì tất cả các dòng sản phẩm đó anh em mà muốn thử hàng hoặc là muốn tư vấn thì anh em có thể điện với mình Đấy, điện vào hotline hoặc là kết bạn Zalo mình sẽ tư vấn cho anh em anh em có thể lên hai cơ sở nhà mình một là ở bến xe Mỹ Đình và hai là ở bến xe miền Đông thì anh em có thể à, lên bất kỳ cơ sở nào để thử hàng nha anh em Đấy. bên mình nhà cửa đàng hoàng uy tín 15 năm kinh nghiệm trong nghề buôn bán rồi thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm anh em lên mạng gõ tuân macao ra là biết độ uy tín của mình nó như thế nào thì à, đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tuân macao để Tuấn Macau có tiếp tục làm cho các anh em giới thiệu đến cho anh em các dòng sản phẩm cờ bạc bịp tiếp theo mới nhất nha anh em thì à, xin chào anh em